Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với tư thế bò nhé à, Buổi ờ, tập phía trước chúng ta đã tập về tư thế em bé Và tiếp nối thêm chúng ta sẽ lên tư thế bò à, Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng tư thế bò mèo à, Hít thở à, Tư thế này rất là tốt, có lợi cho cuộc sống Và những lợi ích của tư thế tôi cũng vẫn sẽ ghi lại ở bên phía dưới phần mô tả à, Về bắt đầu thực hành nhé ta sẽ bắt đầu từ ờ, tư thế em bé luôn nhé đang trong tư thế em bé này từ từ chống tay này trường người bò dậy chỉnh lại tư thế này hai tay rộng bằng vai hai chân rộng bằng hông từ vai xuống cổ tay nằm trên một đường thẳng từ hông xuống đầu gối cũng vậy <clears throat> rồi đây là một phép thở uh, rất là hữu ích Ờ, bắt đầu nhé chúng ta từ từ thả lỏng cơ thể hít vào từ từ thả lỏng võng cái lưng xuống ưỡn bụng xuống hít vào thật chậm từ từ nâng cái phần vai và đầu của chúng ta lên một chút hít thật sâu khi thở ra thì từ từ hạ vai xuống từ từ cúi đầu rồi cuộn từ phía dưới xương cùng nhé từ phía dưới xương cột của chúng ta từ hậu môn ấy cuộn hông cuộn eo cuộn lưng cúi đầu rồi ép đầu về phía rốn của mình mắt có thể nhìn về phía rốn hoặc là nhắm mắt lại cũng được nhé gồng căng cái lưng của mình lên càng căng càng tốt giống như là bông mèo rồi từ từ thả lỏng cơ thể này từ từ thả lỏng cơ thể tiếp tục vòng hai hít vào từ từ thả lỏng người võng lưng rồi từ từ vươn vai ngửa cổ lên hơi siết cơ bụng một chút cũng được từ từ thở ra để hạ vai xuống rồi cúi đầu từ từ cuộn từ dưới xương cùng cuộn hông cuộn eo cuộn lưng cúi đầu gồng căng lên nhé căng nữa đấy rồi từ từ thả lỏng cơ thể đưa người về trạng thái cân bằng hít thở điều hòa với tư thế này à, chúng ta có thể tập à, từ 3 đến 5 lượt ở một vòng tập gồm có hít vào và thở ra khi hít vào thì chúng ta võng lưng rồi nâng vai khi thở ra thì hạ vai cúi đầu rồi cuộn hông này rồi gồng người này, mắt hướng về phía rốn của mình ấy. rồi hãy uh, uh, tư thế tư thế hít thở bò mèo đến đây là uh, kết thúc hãy đăng ký và chia sẻ kênh để tham gia xem thêm nhiều video khác. Xin cảm ơn và cảm tạ quý vị.